và chúa ngồi cùng ai lên tới cao sơn bạch mã hỏi thăm đền chúa nguyệt nơi nào hồi cao mãi quê nhà lâm thao cao mãi quê nhà anh đánh chắc sáng thỉnh mời chúa bà đệ tam sẽ ra hồi cùng năm yếu rõ ràng năm phương ờ, năm yếu rõ ràng ngũ phương bản cảnh vời chúa bà giáo 就算。 cùng định 么？子。 anh hùng nhạc chiều hôm giá vàng sắc rồng come hầu come tiên thánh thượng ngàn dân văn tiên thánh thượng ngàn đông vương tuần có Wow. 哦。 hương độ trì tay dâng nhang niệm phật tu ý ý à, à, bài sai đối chiều lục cung năng năng ai là dòng sớm trang tính từ ngày măng chúc măng già ý, ý